Thank you. gió xia luôn nọ chờ cầu ho chi bó ho cũng chờ yo có lu xuống dia bùa cũ y plien chờ cũ gió chia chờ xia linh chúa tu khua tia cũ trong đâu cho phải chúa lòng chờ có chi có chỉ lú lờ che cho cú mù trong đua chia lúa mà lưu cú đâu còn chia chia lúa mà nữ chia lúa mà nữ còn me có mà khu xì nụ của tiếng yo lùa lì chờ xìa linh xua tú chờ tia cũ rung đâu cho xin đâu nào lò chờ có chạy trong chơi sơ yo chỉ lưu lời chỉ yo xa con cho ta chia lúa mà lưu cú đâu còn chia chia lúa mà nữ chia lúa mà ni